rồi sau đây là tư duy thịnh vượng ha các anh chị ha tư duy thịnh vượng tư duy thịnh vượng là gì các anh chị đó là người người nghèo thường hay suy nghĩ khan hiếm còn người giàu thì sẽ suy nghĩ dư dả khan hiếm là gì nhiều người sẽ nghĩ rằng tiền nó rất hiếm rất ít tiền tiền là khan hiếm và không phải ai cũng có tiền tiền ngoài kia rất khó kiếm rất khó kiếm tiền ra kinh doanh rất khó kiếm được tiền rất khó kiếm được khách hàng mình đi làm cái gì cũng ế ẩm không bán được hàng nhưng mà sao anh chị mình phải thay đổi cái tư duy mình đi trở thành tư duy thịnh vượng mình phải có hứng thú với tiền có nhiều người thì sao các anh chị thờ với tiền lắm tiền mỗi lần có thu nhập về 10 triệu hai hai chục triệu không thấy vui gì hết thấy như chuyện bình thường và ở cái buổi số 1 kia đã chia sẻ rồi khi mà mình nhận được tiền mình phải biết ơn trân trọng tiền vì tiền là ân nhân tiền cho mình tiền để mà sao ạ à? mua thức ăn mua đồ ăn rồi à, mua đồ dùng trong gia đình mình phải tri ân khi nhận được một khoản tiền nào đó dùng ít dùng nhiều 100 ngàn hay một triệu hay 10 triệu thì chúng ta vẫn phải ôm nó vào lòng và sao ạ à? trân trọng và biết ơn số tiền mình đã nhận được và nếu như mình thờ ơ với tiền á tiền nó sẽ đi rời xa mình rồi các anh chị phải có một tư duy là tiền ở khắp mọi nơi nha anh chị ha đi đâu mình cũng thấy tiền người giàu người thành công á đi đâu họ cũng thấy cơ hội để sinh ra tiền còn người nghèo đi đâu cũng chỉ toàn là thấy thấy gọi là chấp bồ gặp khó khăn rồi drama suốt ngày nhiều người đi ra đường cứ thấy drama không à thấy những điều tiêu cực thấy đánh nhau cái nhau giữ nhau tông xe là cứ súng vô mà coi nhưng mà người giàu họ đi đâu họ muốn tìm ra được cơ hội kinh doanh kiếm tiền ở đó rồi kiếm tiền phải chúng ta phải nghĩ rằng kiếm tiền là việc rất dễ dàng chứ nó không phải là điều khó khăn chẳng qua là mình chưa biết cách mà thôi rồi làm giàu là hoàn toàn nằm ở trong tầm tay của mình nha các anh chị mình phải có niềm tin đó niềm tin nó sẽ quyết định tất cả còn bây giờ mình nghĩ rằng làm giàu khó lắm làm giàu khó lắm thì không bao giờ các anh chị có thể giàu được và các anh chị phải biết được rằng thực tế là tiền bạc rất dư dả tiền bạc rất dư dả nha tổng số lượng tiền cung ứng trong xã hội ở Việt Nam của chúng ta là 13.860 triệu tỷ 13.864 triệu tỷ có nghĩa là sao ạ? À? Có nghĩa là 13 tỷ của tỷ 1 tỷ là 9 con số 0 mà tỷ của tỷ là 18 con số 0 nhân với sao ạ? À? Với con số 13 13 với 18 con số 0 chia ra 100 triệu dân Việt Nam mỗi người đâu đó có khoảng 130 tỷ 138 tỷ giàu không anh chị có nghĩa là số lượng tiền trong dân nó cực kỳ nhiều nhưng mà nó đi về một cái nhóm nào đó việc của chúng ta làm sao ngoài kia vẫn còn rất nhiều tiền dư giả lắm chẳng qua là chúng ta chưa biết cách để làm sao làm giàu cho mình mình chỉ cần lấy về 1 tỷ 2 tỷ 10 tỷ tự do về tài chính rồi 6 tỷ đến 10 tỷ là, là có thể tự do về tài chính rồi ở Việt Nam sống mà gọi là tành tiền thì ráng cố gắng kiếm được cái số tiền 5 tỷ 10 tỷ đó đi ở ngoài kia nhiều lắm ra đó mà lấy ra đó mà lấy Kiên đã từng ra ngoài đường để Kiên lấy tiền nha tiền ở dưới vỉa hè á tí nữa Kiên sẽ chia sẻ cho chị cách mà Kiên đã lượm tiền ở ngoài đường vỉa hè như thế nào Kiên đã lượm được một tỷ ở ngoài vỉa hè và Kiên sẽ chỉ cho anh chị cách để mà lượm tiền ngoài đó